Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ review một tuyến đường, đó là tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương. Là một trong những tuyến đường huyết mạch phía đông của tỉnh Bình Phước. Lộ trình của tuyến đường có điểm đầu xuất phát từ nút giao với quốc lộ 14 tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và kết thúc tại điểm cuối nối với đường tạo lực Bắc Tân Yên, Phú Giáo Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo đó, tuyến đường cao tốc này sẽ đi qua 6 xã bao gồm xã Đồng Tâm, xã Tân Phước, xã Tân Hưng, xã Tân Lợi, xã Tân Hò và xã Tân Lập. Tổng mức đầu tư là 1.467,381 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là 41,3 km. Đến nay đã thi công được khoảng 8,3 km nền đường. Đoạn qua xã Tân Hò, huyện Đồng Phú đồng thời cũng là khởi công xây dựng những tuyến đường mở rộng kết nối với tuyến đường cao tốc này. Đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm, đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương được quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp 3, quy mô 8 làn xe, lộ giới là 120 m. Trong tương lai, khi tuyến đường này thông suốt, các tỉnh không chỉ liên kết với nhau và kinh tế mà còn là đòn bẩy lớn để nâng tầm giá trị nhà đất, thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư đổ vào Cao tốc Đồng Phú, Bình Dương, tuyến đường huyết mạch phía đông của tỉnh Bình Phước. Theo quy hoạch giao thông Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương có đoạn qua tỉnh Bình Dương dài 3 km từ ranh giới tỉnh Bình Dương, Bình Phước đến giáp đường Đơ Tơ 741 tại xã An Bình, huyện Phú Giáo sẽ được quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp 3, quy mô 8 làn xe, lộ giới 120m. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước lại có kế hoạch mở rộng kết nối đường DT741 với đường Đồng Phú, Bình Dương, cụ thể 150 tỷ đồng sẽ đầu tư xây dựng 3 tuyến đường kết nối DT741 với đường Đồng Phú Bình Dương với chiều dài các tuyến 4,4 km, 6,2 km và 8,3 km mặt đường rộng 28 đến 32 m. Việc phát triển theo hướng đấu nối, tăng cường liên kết như trên là hướng đi rất đáng để khuyến khích nhằm tận dụng và khai thác tối ưu lợi thế mà các tuyến cao tốc mang lại. Đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương đang trên đà hoàn thiện nhưng đã sớm mang lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là nhà đất khu vực Bình Phước. Trong tương lai, khi tuyến đường này thông suốt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 trong những video tiếp theo mình sẽ review tất cả những lô đất mà hiện tại mình đang có bao gồm có cả đất mẫu, đất xào và đất phân lô nằm trên các tuyến đường số 1, số 2, số 3 và số 4 và nằm trên tuyến đường Đồng Phú Bình Dương như hiện tại mình đang review đây ạ. À. Và cả nhà nếu xem tới hay thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Và mọi thông tin chi tiết về tất cả những lô đất mình review tại